sư tử hà đông vợ là nắng gắt mưa xa vợ là giống tố phong ba vợ là một chút me sai vợ là người ấm bàn tay vợ là à mây bay làm lòng anh ngất ngây vợ là bác sĩ trăm ta vợ là nụ là hoa là một khúc dân ca la la la la la vợ là cả những vật thể vợ là cả những giấc mơ Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tô phóng ba Vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay Vợ là áng mây bay làm đẹp anh Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tô phóng ba Vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay Vợ là áng mây bay, làm một anh ơi Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tô phóng ba Vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay Vợ là áng mây bay, làm một anh ngất ngây Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tô phóng ba Vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm vợ là áng mây bay làm một anh ngất ngây Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tô phóng ba Vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay Vợ là áng mây bay, làm một anh ngất ngây Vợ là một đóa hoa hồng Vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa Vợ là giông tô phong ba Vợ là một chút men say Vợ là hơi ấm bàn tay Vợ là áng mây bay Làm một anh ngất ngây Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư hà đông Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tô phóng ba Vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay Vợ là áng mây bay, làm một anh ngất ngây vợ là một đóa hoa hồng vợ là sự tư hà đông vợ là nắng gắt mưa xa vợ là giông tô phong ba vợ là một chút men say vợ là hơi ấm bàn tay vợ là áng mây bay làm một anh nhớ vợ là một đóa hoa hồng vợ là sự cứ hà đông vợ là nắng gắt mưa xa vợ là giông tô phóng ba vợ là một chút men say vợ là hơi ấm bàn tay vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây vợ là một đóa hoa hồng vợ là sự tư hà đông vợ là nắng gắt mưa xa vợ là giông tô phóng ba vợ là một chút men say vợ là hơi ấm bàn tay vợ là áng mây bay làm một anh vợ là một đóa hoa hồng vợ là sự tư hà đông vợ là nắng gắt mưa xa vợ là giông tô phong ba vợ là một chút men say vợ là hơi ấm bàn tay vợ là áng mây bay làm một anh ngất ngây